này năm con cọp anh em nhé năm con cọp thì mình sẽ làm con hổ à, các anh nên nhớ năm con cọp mình làm con hổ bản game này là game con hổ anh em nhé hổ cọp à. anh em muốn gọi con hổ cũng được muốn gọi con cọp cũng được à, anh em vào xét play cho mình nha đó các anh em sẽ bấm vào ha, tìm kiếm bản game bầu cua 2022 và bầu cua 2023 thì nó sẽ ra một bản game mới cho anh em ha em chỉnh tối màn hình xuống để anh em nhìn có thể dễ hơn ha đó vào và play đấy thì đây là mình sẽ tặng quy luật cho anh em chơi ha, bấm vào đó 123 mình đang đứng là bầu cua 2022 và 2023 các em vào game nhớ và chọn ha đó, thích sao đó, tặng quy luật 5 sao cho anh em chơi ha thì bây giờ mình sẽ tải cái bầu cua 2022 23 về rồi mình trải trực tiếp trên sát play luôn anh em nhé đó mình làm làm trải trực tiếp trên sát play để anh em có thể ok tính như thế nào đây là bản h quy luật đó, quy luật tặng quy luật kèm cho anh em đó, chỉ có quy luật bên mình cho anh em chơi thôi anh em nhé đó tại vì bản quyền game này là bản quyền game của mình đó rồi đợi cho nó chạy một tí để mình kiểm tra rất nhiều loại game đó rồi các anh em thấy không bầu cua nhân gian đó bầu cua nhân gian game con cọp nó có hình con cọp anh em thấy không đó thấy thấy cái hình con cọp không đó rồi các em bấm vào đồng ý rồi chơi thôi anh em nó vào thôi đây là cái cái gọi là quy luật quy luật của nó thì bầu không cua một tôm hai cá ba gà bốn nay năm tổng ba con anh em nhé nó tổng ba con nếu như các anh em chơi nếu như mà bằng 6 thì trừ cho 6 ha lớn hơn 12 bằng 12 thì trừ cho 12 bằng 18 thì trừ cho 18 đó và lớn lớn hơn hơn lớn hơn thì trừ cho 6 anh em lớn hơn 6 thì trừ cho 6 lớn hơn 12 là trừ cho 12 và lớn hơn 18 thì trừ cho 18 đấy thì anh em nó sẽ ra kết quả những cái dáng sau để anh em chơi ha đấy thì mình bấm vào cái bản game này đó sẽ có nhạc xuân cực kỳ là hot anh em thấy không đó nhạc xuân tết cái này vui vẻ đúng không đó, kèm theo là những cái bản nhạc cực kỳ là hay đấy thì bây giờ <clears throat> các anh em cái việc à, người ta nếu mà chơi cái bản này thì các anh em nên nhớ này nếu như mình tặng cái quy luật này rồi sau này các anh em chơi nữa thì các anh em sẽ mua quy luật của bên mình cơ sở là phóng tài mình nha đó thì các anh em chỉ cần chơi cái game nào cũng được thôi các em chỉ cần nhìn vào những mật mã các em và sát và like chụp và gửi hình qua cho bên zalo mình đó thì mình sẽ có bản quy luật hoặc là bản hack để anh em chơi ha, tùy đó, đánh trên máy anh em được mà đánh trên máy người ta cũng được ha rồi mình sẽ tắt cái nhạc này anh em nhớ mình tắt cái nhạc này để mình đánh vài cây để xem cái hiệu quả của nó như thế nào nha rồi mình tắt à, sóc này các em nhớ bầu không cua một tôm hai cá ba gà bốn nai năm cộng lại là các anh em đánh thôi anh em nha đó cua gà bầu ha các anh em thấy không cua nè cua một nè ha anh em gà nè bốn là năm nè bầu nữa đó không năm năm thì ván sau nó sẽ ra con nai anh em nha các anh em đánh luôn năm là con nai cho mình nha bốn với một là năm đó con bầu là không rồi đó thì nó bằng năm thì quýnh cho năm luôn đó mình sóc này mình dở nè đó, để mình dở coi thử ha dở này hai cua một nai đúng không nè đó chuẩn không hai cua một nai thì bây giờ nó hai cua hai cua là hai ha một nai là 7 7 thì các anh em trừ cho 6 còn một một thì bán sau nó sẽ ra con cua đúng không nè đó 7 thì bán sau cua bản quy luật cực kỳ là mới tiếp tục bán sau nè đó cua gà cá có con cua đúng không anh em game các anh em đánh là phải chuẩn anh em nha cua cua một tiếp nè anh em nè đó, các anh em thấy không cua một nè đó con cá nữa cá nè mình chỉ từ từ thôi còn khi nào anh em lấy về anh em nhớ thì anh em đến cực kỳ là nhanh còn bây giờ mình làm video mình sẽ chỉ từ từ để anh em hiểu ha chứ không làm nhanh được con cua một con cá là ba ba một là bốn đúng không anh em con gà nữa đó bốn là tám này tám tám thì sáu còn hai đúng không anh em bốn năm này tám này còn hai còn hai thì bắn sau nó sẽ ra là con tôm đó trăm phần trăm là nó sẽ ra con tôm anh em nha mình sóc này đó rồi mình dở coi thử nó ra con tôm không nha đó gửi cho anh em hai tôm một bầu đúng không anh em quy luật là không bao giờ sai đâu anh em nhé hai tôm một bầu hai con tôm hai con tôm này anh em này một con bầu hai con tôm là bốn anh em nhé bốn thì bán sau nó sẽ ra con gà luôn đó, 2 với hai là bốn là về bán sau nó ra con gà luôn tại vì con bầu nó không rồi anh em đó là mình bỏ con bầu đi chỉ lấy hai con tôm thôi thì nó bằng bốn là anh em quýnh luôn đó, bằng bốn không cần phải cộng trừ nhân chia gì hết bằng bốn luôn đánh luôn cực kỳ là dễ đánh anh em thấy không đó, nó không có rườm ra dở nè đúng không anh em nó có gà gà nai tôm đó cái bán này là giờ tiếp tục mình cộng ha gà này gà bốn này con nai này nai là chín này ha tôm này 11 này anh em đó 11 mà anh em trừ cho 6 thì còn 5 đúng không anh em 11 trừ 6 còn 5 thì bán này thì anh em sẽ quấn con nai nha đó bán sau cái anh em sẽ quấn nai tiếp coi dở này đó nai cua bò đó. thì cái bản này nói thẳng với anh em luôn mình tặng quy luật mà chuẩn tuyệt đối 100% cho anh em đó không sai anh em nhé đó các anh em nên nhớ không bao giờ sai đấy mình sẽ đánh một đến hai ba cây nữa thôi đó thì mình sẽ khép lại video nha và mình xin nói vài lời cho anh em để anh em dễ hiểu rồi giờ con cua con nai con bầu bầu bỏ là anh em bầu là bằng không rồi con cua con cua là ba nè à, con cua là một nè anh em nè đó anh em cộng nai nữa là 6 ha 6 trừ 6 thì ván sau nó sẽ ra con bầu nè ván sau nó sẽ ra con bầu nè trăm trăm nó sẽ ra con bầu mình đặt tỷ bầu luôn á đó dở này đó anh em tôm cua bầu chuẩn không đấy rồi thì mình à, xin nói vài lời để anh em hiểu thì cái bản game này á các anh em muốn làm cái hay làm tay em hay bất kể bất kể anh em chơi cái game nào ha mình xin nói luôn cho anh em bất kể anh em chơi game nào trên CH Play bên cơ sở mình đều cung cấp cho anh em chơi à, từ A đến Z từ bản H tới quy luật à, không thiếu một bản nào anh em nha nên nhớ không thiếu một bản nào để anh em chơi đấy thì anh em xem cái video này nếu hay các anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở game của mình nha đồng thời các anh em muốn mình xin nói luôn bên mình thì chuyên cung cấp cho anh em về tất cả các loại bầu cua tài xỉu sóc đĩa ha à, máy đến bài à, bất kể các loại nào anh em chơi trên thị trường không phải cái game này không đâu anh em bất kể anh em chơi cái nào thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0786011124 hoặc là 0786041234 trên màn hình anh em nha đó thì chúc anh em cái năm con cọp này thành công à, chiến thắng ha, về bộ môn game cũng như là những cái sản phẩm để anh em có thể chơi cờ bạc ha, hiện nay chào anh em